这。 không biết không hận thù chưa không tin không ghét không hận thù thì buồn vui sướng khó như mấy chiều bao đời tựa chim bao đêm bao đêm nhiều chăn chờ